Đó. Bài 1 là phần 1 là khái niệm về hình đa diện và khối đa diện. Thứ nhất chúng ta có khái niệm về hình đa diện. Thế hình đa diện là gì? Đa là nhiều, diện là mặt. Hình đa diện ta hiểu nôm na đó là hình có nhiều mặt. Nào, chúng ta xem cái hình ảnh. Đây là hình ảnh của một khối một hình lăng trụ đúng không? Mà có hai mặt đáy đó là à, lục giác. Đó. Đây là hình ảnh của một hình chóp hình chóp này hình chóp tứ giác Đó. như vậy chúng ta có khái niệm như sau hình đa diện là hình được tạo bởi hữu hạn một số cái một số hữu hạn cái đa giác mà thỏa mãn hai tính chất sau tính chất thứ nhất là hai đa giác phân biệt thì chỉ có thể không có điểm chung ví dụ như này em nhìn thấy hai đa giác này ví dụ đa giác bc c phẩy b phẩy và fe e phẩy f phẩy là hai đa giác này là không có điểm chung chưa thứ hai chỉ có một đỉnh chung ví dụ đây hai là giác ví dụ như SAB và SBC có một đỉnh chung đúng không ví dụ đỉnh S hoặc đỉnh B là đỉnh chung đúng không hoặc là chỉ có một cạnh chung ví dụ em nhìn hình ảnh như này SBC và SCD thì nó chỉ có một cạnh chung là cạnh SC được chưa nào để tính chất thứ nhất còn tính chất thứ hai mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của hai đa giác đó ví dụ như này SC đúng không mỗi cạnh của đa giác đó, SC là cạnh chung của của hai đa giác là SBC và SCD đúng không đó. đây là hai tính chất của một hình đa diện các em phải hết sức chú ý tiếp theo chúng ta cần lưu ý này mỗi cái đa giác gọi là một mặt của hình đa diện các đỉnh, các cạnh của đa giác theo thứ tự thì cũng gọi là các đỉnh, các cạnh của hình đa diện. Đó, em nhìn đây, đây là hình ảnh của hình đa diện đây này. Đây là đỉnh này. Đấy, ký đỉnh. Cạnh. Cạnh của đa giác cũng là cạnh của hình đa diện. Và đây là mặt các mặt. Đấy. Được chưa nào? Rồi. Phần thứ hai chúng ta tìm hiểu về khái niệm về khối đa diện. Vậy khối đa diện là gì? Khối đa diện thì nó gồm hai phần là toàn bộ cái phần bên trong, toàn bộ bộ phần bên trong của cái hình đa diện và phần thứ hai là phần hình đa diện nó, được chưa? Nó có hai phần nhé, em chú ý nhé. Hình đa diện là cái hình ảnh là gồm các mặt phẳng ở bên ngoài thôi. Còn khối đa diện là toàn bộ cái phần không gian bên trong và cả cái hình đa diện đó. Đấy. Đây, à, chúng ta tiếp tục tìm hiểu các khái niệm về điểm điểm không thuộc khối